bọ gầy nên đuổi theo rất nhanh các bạn bắt bọ gầy cho nước thêm sạch trong hai tay xinh xinh các bạn bay trong bể nước ngoài lên lặn xuống các bạn múa tung tăng hai tay xinh xinh sao mà bay nhanh thế các bạn thấy bọ gầy vây xanh xanh, cá vàng bay trong bể nước ngoài lan lặn xuống